hột tài xỉu hay còn gọi là máy đọc mặt hột tài xỉu này các bác khi vào sòng sới chơi các bác không cần phải đem cái gì hết mình chỉ cần đúc cái máy trong người là coi như đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi nắp chén đĩa hột hoàn toàn là của người ta mình không cần phải động chạm gì tới nha các bác nha đây đây chính là cái máy phân âm hột tài xỉu hay còn gọi là máy đọc mặt hột tài xỉu các nhìn này nó rất là nhỏ gọn đó mình đút túi quần túi áo hay đút đâu cũng được nha các bác nha khi đi chơi mình chỉ cần đút cái này vào trong người thôi là mình đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi và cái cách chơi của nó thì như thế nào như vừa rồi em đang nói đấy ạ nắp chén đĩa hột hoàn toàn là của người ta mình không cần đem gì vào hết mình chỉ cần cầm máy vào còn đây là cái nhịp rung của nó này một ngắn một dài sẽ có 5 hoặc 6 hai ngắn sẽ có một hoặc 4 một dài thì sẽ có hai hoặc ba thì tất nhiên là 5 6 thì mình sẽ đánh tài rồi lên mặt cao mình đánh tài đúng không ạ còn à, một dài hoặc là hai ngắn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 cái máy này thì nó rung rất là nhẹ vậy nên là em sẽ cầm máy ở tay để khi nào nó báo nhịp rung thì em sẽ báo cho các bác biết này máy rung một ngắn một dài một ngắn một dài là ở đây có 5 6 nha các bác nhá đó có 6 lên tài được chưa ạ em để cái máy đây để em lấy cái đĩa em để cái máy đây cho các bác nhìn nhịp rung này dung một dài này cái này nó nhẹ quá nên là mình một dài nhé các bác nhá một dài thì trong này gì ạ có hai hoặc ba đúng không ạ đó có ba này máy dung hai ngắn hai ngắn là ở trong này sẽ có một hoặc bốn nha các bác nhá đó có nhất xỉu này hai ngắn tiếp hai ngắn lại tiếp tục một hoặc bốn tiếp nha các bác nha nó có nhất về xỉu tiếp này máy dương một dài một dài thì có hai hoặc ba này đó có ba này một dài tiếp hai ba tiếp này có ba luôn bão ba này hai ngắn một bốn này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 giúp cho các bác lựa chọn được cho mình những sản phẩm mới nhất của năm 2022 video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau